Cha mẹ thường có xu hướng trách mắng con cái. Tuy nhiên, trước khi bạn la mắng con mình lần sau, xin hãy xem hết video này. Đây là một trích đoạn ngắn trong cuốn sách nổi tiếng Đắc Nhân Tâm. Một người cha đã viết những dòng suy nghĩ để gửi tới đứa con trai 5 tuổi của mình. Mời các bạn cùng theo dõi. Con trai yêu quý, con hãy nghe những lời ân hận của cha. Cha đã lẻn vào phòng con khi con đang chìm vào giấc ngủ trẻ thơ. Nhìn kìa, một tay con đặt dưới gò má, những lọn tóc hung đẫm mồ hôi bám chặt vào vầng trán ẩm ướt. Chỉ cách đây vài phút thôi, khi cha ngồi trong phòng đọc sách và xem lại bài viết của mình, nỗi hối hận chợt dâng ngập hồn cha và cha đã chạy ngay đến phòng con để nói lời xin lỗi con ơi cha đã tức giận quát mắng khi con cầm khăn lau mặt qua quýt trong lúc thay quần áo đi học lúc con để đôi giày dơ bẩn hay thấy con vất vật dụng lung tung trong nhà cha luôn chăm chăm nhìn thấy toàn là lỗi lầm của con buổi sáng cha thấy con không ngăn nắp khi ngủ dậy lại còn ăn uống vội vàng và lấy một lúc quá nhiều thức ăn vào đĩa vì chỉ nhìn thấy lỗi lầm nên khi con chào cha xin phép ra ngoài chơi cha chỉ cau mày và trả lời cộc lốc liệu mà về sớm buổi chiều cha cũng tức giận với những sơ suất của con khi thấy đôi vớ của con rách, cha đã làm con phải mất mặt trước bạn bè khi lôi con về nhà. Con thật sự đã làm cha rất giận dữ vì đã không tiết kiệm, không chịu giữ gìn những món đồ mà cha đã phải vất vả làm việc và dành dụm mua cho con. Khi cha đang đọc báo, con rụt rè bước tới ngước nhìn cha với ánh mắt ngây thơ trong sáng. Cha lại quát lên, mày muốn cái gì? Và trái tim cha đã xúc động biết nhường nào khi con chỉ im lặng chạy đến. Phóng đôi tay bé bỏng ôm cổ cha thật chặt với tất cả yêu thương chiều mến rồi lại chạy thật nhanh ra ngoài. Con thương yêu, con có biết không, tờ báo đã rời khỏi tay cha trong yên lặng và một nỗi sợ hãi, lẫn đau xót nghẹn ngào, xâm chiếm cõi lòng cha. Cha đã làm gì thế này? Cha đã biến mình thành một người cha, suốt ngày chỉ xăm soi tội lỗi của con mình. Một người cha chỉ toàn tìm kiếm những cái xấu của con để chê trách, và đây lại là phần thưởng mà cha dành cho con, như là một đứa trẻ sao? Cha chỉ muốn con phải thế này thế nọ, cha chỉ muốn con phải cư xử như người lớn. Cha đã đo con bằng cây thước, dành cho một người trưởng thành, bằng cả những năm tháng tuổi đời và sự trải nghiệm già dặn của cha. Con yêu của cha, trong khi cha nhìn con bằng đôi mắt già cỗi và muộn phiền, đầy thành kiến, soi mói ấy, cha chẳng thèm biết đến những cái tốt, điều hay và sự chân thành, hồn nhiên trong tư chất của con. Trái tim nhỏ bé của con đồng ấm và to lớn như ánh dạng đông, đang tặng bao tia nắng ấm cho những ngọn đồi bao la, con đã hồn nhiên lao vào hôn chúc cha ngủ ngon mà không hề vướng bận việc cha đã la mắng con cả ngày và hằn học với con vì những lý do không chính đáng. Con thương yêu, cha không thể đợi thêm được nữa, cha phải nhanh chóng bước đến bên con, quỳ xuống cạnh chiếc giường nhỏ bé và nhìn gương mặt thơ ngây của con trong giấc ngủ, với một niềm ân hận vô cùng. Có thể, con còn quá bé bỏng để hiểu những cảm xúc đang tràn ngập lòng cha. Cha hứa với con, ngay từ giây phút này, cha sẽ trở lại là người cha đích thực và luôn biết trân trọng tình yêu của con, ngay cả trong những giây phút nóng giận. Cha sẽ là người bạn trung thành của con, sẽ đau khổ khi con gặp bất hạnh, sẽ cười vui khi con gặp may mắn. Cha sẽ cắn chặt môi để không thốt ra những lời gắt gỏng. Mỗi khi con quỷ giận giữ trỗi dậy trong lòng cha, cha sẽ tự bảo mình rằng con vẫn còn bé bỏng. Ôi, hình như cha đã nhìn đứa con thơ dại của cha, như nhìn một con người trưởng thành thực sự. Giờ đây, nhìn con cuộn mình trong chăn và mệt mỏi ngủ yên trên chiếc giường bé xíu, cha chợt nhận ra rằng con chỉ là một đứa trẻ thơ ngây. Sáng sáng, con vẫn nũng nịu trong vòng tay chiều mến của mẹ, mái tóc tơ mềm mại của con, con vương víu trên bờ vai mẹ, cần được che chở trong cảm giác được yêu thương. Vậy mà, cha đã đòi hỏi ở con quá nhiều. Tôi đã đọc bài viết này nhiều lần, mà lúc nào cũng nguyên vẹn cảm xúc như lần đầu tiên. Rồi tôi tự hỏi đã bao nhiêu lần trong đời, tôi cũng giận dữ vô cớ với những người xung quanh. Hãy thông cảm, Thấu hiểu mọi người thay vì oán trách họ, hãy đặt mình vào vị trí của họ để hiểu tại sao họ lại có những hành xử như vậy. Biết mọi thứ cũng có nghĩa là tha thứ mọi thứ.